Ngày ơi con nghe hình như ở cuối phố có ai tay nhau hòa trong tiếng pháo ồn ào tài đưa lớp chất lại gây thêm chuyện pha vách mấy người hàng xóm mặt sao nhăn nhó cột cào mùa xuân đến rồi này cô chú anh chị ơi giận nhau làm chi ngày năm mới một năm đây chỉ lại ghé thăm một lần bạn gì trách nhau đây là morning.